hôm trước chúng ta đã dừng lại ở đây bây giờ mình tiếp tục tối ưu cái kênh của mình bằng cách là chúng ta nhấp vào video sau khi đăng cái video lên thì chúng ta xem là chúng ta nhớ bình luận ở đây có thể là đăng ký kênh hoặc là hãy bình luận bên dưới hoặc là để affiliate link ở đây chúng ta cũng có thể để affiliate link của mình ở trong cái phần bình luận bấm uh, comment nó rồi ghim cái bình luận lên đấy thì cái bình luận của chúng ta có thể nó chưa có vô mình tải lại xem đấy chúng ta có hai bình luận chúng ta có thể ghim cái này hoặc ghim cái này mọi người có thể ghim nó vô pin nó bởi vì ở trong cái vic IQ mà đợt trước ấy mình cài vô thì mình thấy là nó bảo là mình hãy ghim một cái bình luận lên pin a comment pin comment đấy rồi bây giờ chúng ta hãy share nó trên uh, social media thì chúng ta sẽ có những kênh mà chúng ta share à, chúng ta share nhiều thì cái cái video của chúng ta được đánh giá cao bây giờ mọi người sẽ thấy đó là có blog này, có LinkedIn có Twitter có Facebook có Pinterest xem còn gì mà thông dụng chúng ta hay tạo nữa không tạm thời là các kênh này đầu, đầu tiên là chúng ta hãy tạo cho nó một cái tài khoản Pinterest thì mình xem thử là tên binh của chúng ta hiện tại là hướng đang đăng nhập bằng tài khoản nào đây setting coi từ tài khoản nào đây su <laughs> su ok bây giờ mình uh, mọi người hãy lên tạo một cái tài khoản tên Pinterest và đăng nhập vào cái trình duyệt này khi mà xe thì nó sẽ tự động xe còn nếu mà ai chưa có tài khoản Pinterest ấy, thì mình sẽ uh, sign up nó tức là mình sẽ đăng ký nó một cái tài khoản lên đây bấm vào uh, sign up rồi chúng ta để cái mail của mình và cài được password ví dụ hưng để cái mail này vô rồi tạo một cái password tuổi ví dụ như mình để là 30 chẳng hạn continue ok nó đã tạo cho mình một cái tài khoản rồi đó chúng ta thêm một vài cái yếu tố nữa sau nó uy tín rồi ok chọn những lĩnh vực mà chúng ta quan tâm bây giờ cái sản phẩm của mình là đang về ngách sức khỏe nên là chúng ta hãy bấm vào những cái chủ đề liên quan tới sức khỏe để ờ, nó đề xuất những cái bài liên quan tới sức khỏe và chúng ta có thể tham khảo sức khỏe chọn một số cái thôi không cần phải ờ, quan trọng cái này workout makeup nutrition skincare chẳng hạn eyes đã chọn lấy ví dụ không cần phải làm tất cả rồi bấm trên xong chúng ta đã có một cái tài khoản Pinterest rồi ở đây ờ, mình hãy đăng nhập vào đây Hường tạo mới luôn giờ đăng xuất cái này ra log out nó ra đăng xuất vào cái tài khoản mà Hường vừa mới tạo ví dụ như lưu nó rồi ok vâng vừa mới tạo tài khoản này rồi thì khi mà chúng ta bấm share vào Pinterest ấy, thì nó đã đăng nhập sẵn cho chúng ta mình có thể tạo ra một cái board một cái bảng mới ví dụ như cái này nó liên quan tới bệnh cao huyết áp thì chúng ta có có thể là để cái tên nó Laura blood pressure đi Rồi. create đó rồi chúng ta đã lưu nó là lưu cho mình trong cái bản tính nó tóm lại là mọi người cứ làm như thường đi nếu mà trong trường hợp mình chưa hiểu nó là cái gì Ok chúng ta đã share tên Pinterest rồi lần sau chỉ cần bấm share thôi không cần phải tạo tài khoản đăng nhập lung tung đâu rồi bây giờ mình ờ, share trên Twitter bây giờ mình sẽ sử dụng một cái tài khoản điểm một cái số điện thoại để mình đăng ký Twitter ví dụ như là mình dùng một số điện thoại nó là Ok, mình à đây là sign up rồi, mà đây là login rồi, chúng ta sign up đăng ký. Ví dụ đăng ký tên là Hero. Kara, số điện thoại 84 9381100 90 đi. Rồi mình à, chọn đại một cái cái ngày tháng năm sinh nào đấy phù hợp trên 30 tuổi thì càng tốt ví dụ như Hường lấy là tạm là ngày này đi rồi bấm next customize the ok next rồi sign up verify nó bảo là xác nhận bây giờ nó sẽ gửi mã tới số điện thoại mình bấm ok rồi chúng ta xem nó sẽ gửi tới số điện thoại của mình 40 9082 Rồi chúng ta sẽ tạo cho nó một cái mật khẩu. Rồi, lưu nó luôn. Sau khỏi phải đăng nhập, skip. Bây giờ mọi người có thể tải kiếm một cái hình ảnh đại diện tải lên hoặc là tạm thời skip nó. Nếu mà muốn hình ảnh đại diện thì tốt nhất là chúng ta sử dụng luôn cái logo của uh, logo của um, cái kênh YouTube hôm trước mình đã tạo cái logo hôm trước đâu rồi đây rồi đây vẫn còn lưu lại ở trên Canva thì tải nó xuống Ok bây giờ mình sẽ để logo lên logo lên Twitter bấm vào nó kiếm cái vừa tạo xuống ok rồi apply nó next rồi để viết theo dòng mô tả mô tả thì mình có thể là nếu mà cái sản phẩm của chúng ta uh, mình đang quảng bá cái sản phẩm là là cao huyết áp ấy mình có thể là để cái bio nó là cao huyết áp Đấy, tuy nhiên là sau một thời gian mình quảng bá nhiều cái sản phẩm hơn thì mình sẽ đổi cái uh, bio của nó rồi ok skip không cần chưa cần chọn bây giờ rồi next allow skip for now tức là mình bỏ qua cái bước này ạ rồi ok chúng ta đã có một cái tài khoản Twitter và đăng nhập vào tài khoản Twitter bây giờ mình sẽ um, mình share lại đi share lại ở đây bấm vào nút chia sẻ bấm vào cái chữ Twitter rồi nó đã đăng nhập sẵn rồi chúng ta bấm vào tweet có nghĩa là chúng ta đang share lên twitter rồi ok nó limit some your account future what happened witnessly pass Google Capture Challenge verify the tóm lại là tài khoản mình mới nên nó yêu cầu xác nhận một số thứ và chúng ta bấm vào đây để bắt đầu này tôi không phải là robot nó sợ mình tạo bằng máy đó. rồi xác nhận ờ, cái số điện thoại bây giờ mình sẽ nó sẽ gửi cho mình một cái mã code mình sẽ điền vào đấy rồi ok 503715 xem cái điện thoại của bạn nữa nha rồi ok continue with Twitter ok mình đã share xong ở trên Twitter đầu tiên rồi tiếp tục chúng ta sẽ có uh, đã share trên Twitter đã share trên Pinterest bây giờ mình sẽ share lên Blogger nha mình sẽ tạo một cái blog bây giờ đây là một cái blog đã có sẵn bây giờ Hường sẽ uh, tạo cái blog khác vì mình tạo từ đầu luôn cho mọi người hình dung mọi người có thể bấm vào đây để tạo một cái blog mới bấm vào chữ tạo blog ở đây bây giờ mình tiêu đề cho cái blog mình tạo ấy ví dụ như mình để cùng với cái tên của cái ờ, kênh youtube của chúng ta healthcare bấm vào tên ví dụ như là tên domain của mình là best rồi ok coi thử nó có chưa ờ, ok nó nó được nó chấp nhận cái tên này nếu mà mình chọn một số tên khác nó không cho bởi vì là có ai đó đã chọn rồi thì bấm lưu lại ok chúng ta đã có một cái blog thương hiệu tương ứng với healthcare bây giờ tạm thời mình bỏ qua cái việc cài đặt cái blog này chúng ta cứ tạm thời share lên blog đi nếu có thời gian thì chúng ta sẽ vô vào vô vô để cài đặt sau Đấy, chúng ta chọn cái blog phù hợp nha mình đã tạo ra healthcare mình sẽ lên healthcare rồi ok bấm vào xuất bản như vậy thôi không cần phải uh, suy nghĩ nhiều đâu, bấm vào xác nhận rồi ok mình đã có xây lên cái blog đầu tiên rồi tắt đi bây giờ mình xem là ở đây mình còn chưa xây lên cái nào nữa Pinterest in đi vì link in mình cũng chưa có tài khoản bây giờ mình sẽ tạo một cái tài khoản bây giờ mình bấm vào nút là John Now rồi điền cái số điện thoại của mình vô rồi mật khẩu để tên của mình vô Intercaution do mobile phone mình coi thử là cái điện thoại mình nhận được cái tin nhắn nào hay không Ok, Hường vừa nhận được tin nhắn từ LinkedIn 033 769 Rồi chúng ta để uh, thành phố lưu nó lại luôn khỏi mất công đăng nhập. Ví dụ như Hường đang ở Hồ Chí Minh. Việt Nam đi. Rồi next job title ví dụ như là um, ví dụ như mình để là health chăm sóc sức khỏe đây health coach đi rồi trên company mình để một cái tên company nào đấy ví dụ là health ơi industry ngành công nghiệp nào mình chọn cái ngành của mình nó liên quan tới sức khỏe chẳng hạn chăm sóc sức khỏe trong cái này cũng không có phải nhất thiết là đúng lắm musician nào cho phù hợp đây retail đi bán lẻ thì cũng được continue rồi với cái phần new job bạn đang muốn tìm kiếm một công việc hay không not nào? rồi ok ừ. skip skip nếu mà nó hỏi nữa thì mình cứ bấm skip thôi ok bây giờ mình sẽ chọn một vừa vài người bạn để kết nối 09 display mình kết nối nó liên quan tới um, nước Mỹ một tí để mà mình sẽ có đề xuất người bạn từ bên Mỹ America này Mỹ này thế tóm lại là chọn một vài người bạn người, người ở bên Mỹ sẵn rồi tạm thời như vậy thôi đơn năm mốt mình tìm thêm rồi bấm skip rồi ở đây cũng tương tự add photo mình có thể add cái logo của mình vô rồi mình điều chỉnh nó mình zoom nó lên lưu nó lại rồi continue rồi để uh, skip luôn vậy xác nhận rồi ok bây giờ mình sẽ mình đã có cái tài khoản nó bảo là mình follow mấy cái này đi thôi finish nó muốn follow mai mốt vô tài khoản follow bây giờ mình tạm thời mình tập trung vào cái việc share như vậy thì tới đây mình tạo xong tài khoản thì mình sẽ share cái cái video vừa rồi lên đây bấm vào share bot rồi bấm bot mình cứ share lên cái tài khoản link uh, in này thôi bởi vì là trên in thì sau một thời gian mình post bài liên tục và mình đặc biệt là viết phần mô tả thì thì cái video của mình có khả năng sẽ lên top được Google thông qua post lên LinkedIn rồi ok còn một cái nữa là share thông trên LinkedIn rồi chúng ta bắt đầu lên Facebook bây giờ đây là một cái tài khoản uh, Facebook ví dụ như mọi người có một cái tài khoản bên nước ngoài nào đấy và hôm trước đã tạo một cái tài khoản tên nước ngoài rồi mọi người có thể share cái này lên đấy và kết bạn với một vài người nước ngoài tạm thời Hường sẽ share lên đây share lên đây đi còn không thì mọi người có thể tạo một cái tài khoản Facebook cá nhân tên ờ, nửa tiếng Anh nửa tiếng Việt thì dễ tạo nhất tuy nhiên là mới tạo thì không đăng gì được thông thường mới tạo mà đăng nhiều quá nó sẽ bị block nên một tài khoản Facebook muốn đăng được thì mọi người cần phải nuôi và duy trì nó phải một hai tháng đi đạt ok watch share nó thế như vậy Hường vừa mới thực hiện xong cái việc là share cái video này lên mạng xã hội share cái video này lên mạng xã hội mình sẽ thấy là mình sẽ share rồi đấy có thể nó chưa cập nhật thôi rồi chúng ta sẽ cài thẻ và màn hình kết thúc cái phần mô tả nó bảo là hơi ngắn này còn cái tiêu đề hơi dài không sao tiêu đề hơi dài cũng không vấn đề gì bây giờ cái phần mô tả hơi ngắn và cái thẻ gắn thẻ và màn hình kết thúc thì chúng ta sẽ quay lại cái ờ, cái phần chỉnh sửa thì mình sẽ cài cái màn hình kết thúc vô thẻ khẽ là cạc này màn hình kết thúc end screen này bấm vào đây màn hình kết thúc thì có nghĩa là kết thúc video nó sẽ giới thiệu đến cái video nào thì bây giờ mình bấm vào đây thì tạm thời là nó sẽ tạm thời là kết thúc là nó thứ nhất là cái đây là cái kênh nó bảo là đăng ký kênh bấm vào đây đăng ký kênh và cái thứ hai nữa là cái ờ, danh sách phát thì mình chưa có danh sách phát thì tạm thời mình mình để ra đi mình tạo một cái danh sách phát đi tạo danh sách phát ví dụ như mình cái kênh này mình có rất là nhiều cái ờ, sản phẩm thì chúng ta đây là bệnh uh, ờ, mình tập trung vào SEO uh, cao huyết áp trước thì bây giờ mình sẽ để một cái danh sách nó tên là là mình để luôn với cái từ khóa đây có nghĩa là ở trên đây mình có đang muốn sell cái từ lower blood pressure thì mình sẽ tạo một cái danh sách phát nó tên là này luôn để mà cho mình mình sell nó mình sell cái từ khóa này rồi ok tạo đó và chúng ta cho cái video này nằm trong danh sách phát này lưu nó lại rồi bây giờ màn hình kết thúc của nó bây giờ mình à, mình chọn là có hai cái video video bây giờ kênh của mình thì nó chỉ có một video thôi nên tạm thời ờ, cái việc mà đề xuất cái video thì mình tạm thời để là video phù hợp nhất với người xem trang sách phát thì mình để cái trang sách phát mà mình vừa tạo đi hãy lưu nó lại rồi ok và thẻ thẻ tức là cái cái mà nó xuất hiện đang xem thì nó xuất hiện một cái một cái dòng chữ ấy. thì chúng ta thể hiện giống như kiểu mình đề xuất đề xuất cái danh sách phát này hoặc đề xuất cái video nào đấy bây giờ mình tạm thời đề xuất cái danh sách phát thôi mình chưa có video nào khác lưu nó lại rồi xong chúng ta đã có một số cái cài đặt ở trên cái ờ, video này giờ bấm vào cái video lại thì chúng ta sẽ thấy còn ờ, cái gì để điều chỉnh nữa screen kệ mô tả bây giờ chúng ta viết thêm phần mô tả của mình vô ví dụ như là ở đây là phần mô tả tải nó lại phần mô tả là mình viết là for on social media follow tôi trên social media thứ nhất là trên Facebook Facebook thì chúng ta sẽ ờ, để một cái fanpage vô còn trên Twitter thì chúng ta để cái tài khoản Twitter hồi nãy Pinterest rồi chúng ta sẽ có là tốt nhất là nếu mà có tốt thì có tên Instagram và có blog có gì nữa YouTube Instagram link, link. còn gì nữa không Thế tạm thời là nhiêu đấy bây giờ mình sẽ để cái link Facebook thì mình sẽ tạo một cái fanpage mình để đây Twitter thì tài khoản hồi nãy bây giờ mình quay trở lại Twitter của mình ừ, để lên vào twitter.com à, đây mình sẽ vào cái Twitter của mình riêng của mình đây và edit profile sửa thành cái tên ở đây có ảnh bìa nữa mình chưa có ảnh bìa thôi mình có thể tải cái ảnh bìa ở trên cái kênh của mình đi lấy cái ảnh bìa này coi thử trong Canva hôm trước mình có lưu không đây trong Canva hôm trước mình mình thiết kế nó đây rồi tải cái ảnh này xuống rồi chúng ta sẽ ờ, cho nó ấn bì vào đây luôn edit profile cho ấn bì lên open nó rồi ok tạm thời đi apply nó healthcare bio location website luôn đó rồi đây là cái um, cái link của Twitter của mình mình có thể để ở đây Đấy. Rồi Pinterest. Pinterest. Pinterest đi. Mình ừ, bấm vào chữ pin. Vào tài khoản cá nhân của mình. Which is up mà Đúng rồi, mình edit nó đi. setting mình cài đặt nó photo change mình, mình tải cái logo của mình lên này first name first name thì mình có thể là để ờ, username Tên này có thể là bị lấy rồi. ô vẫn được. Rồi, mô tả nó. Nếu mà trong trường hợp mình chưa có gì mô tả thì mình cứ copy này mình bỏ vô. Mai mốt là mình có nhiều sản phẩm hơn thì mình sẽ lên đây mình sửa nha. Dài quá rồi. Vậy thôi, cũng không được. Rồi ok về website mình chưa có tạo website tuy nhiên là mình sẽ ờ, mình sẽ tạo mình sẽ tạo sớm để vào đây rồi lưu nó lại username đã có người lấy rồi thì bây giờ mình sẽ này nó báo này vậy nên là mình sẽ đổi thành cái tên khác ví dụ như tên này chắc không ai lấy ok đã xong chúng ta đã lưu lại profile location lưu nó lại rồi rồi thì bây giờ mình sẽ mình đang làm để cái link của Twitter vô thì à, Bing để cái link của Pinterest vô chúng ta bấm vào đây rồi đây là cái tài khoản cá nhân của mình mình tải nó lại xem xem thử cái tên mình vừa đổi đâu rồi để mình vừa đổi cái này và thử ra cái trang của mình không rồi ok đã ra cái trang của mình vậy nên là cái này mình à, đã có thể lấy cái tên là pinterest.com sẽ tip rồi Instagram chưa có blogger blog com hồi nãy vừa tạo thì chúng ta đã có cái blog nó tên là cái đặt nó đổi cái blog mới tạo ok bấm vào cài đặt ngôn ngữ mô tả địa chỉ blog đây blog của chúng ta đây rồi linkedin thì chúng ta vào cái trang cá nhân của healthcare mình sẽ thấy là đây là cái địa chỉ của mình để mình có thể edit xem current position contact và tạm thời mình cứ để cái link này đi đã ok còn Instagram cái này mình chưa tạo nếu mình chưa tạo thì xóa nó đi thanh bay, thôi hôm sau tạo rồi bỏ nó vô sau rồi chúng ta sẽ uh, viết viết một vài câu với những cái từ khóa này bây giờ nếu mà mình chưa biết viết ấy thì mình sẽ uh, kiếm cách mình copy trang sản phẩm này thì nếu mà mình chưa biết viết thì tạm thời mình sẽ xem thử là trang sản phẩm nó có gì hay không mình có thể copy một vài dòng vào đây cho nó có mô tả rồi chúng ta có thể để mô tả của nó là những cái từ khóa như thế này tức là chúng ta viết bài nó có những cái từ khóa như thế này đấy thì copy nó bỏ đây không uh, bỏ đây thôi chưa đủ chúng ta nên viết bài và đặt câu với những cái từ này thay vì chúng ta để như thế này viết bài đặt câu thì nó sẽ tốt hơn điểm chất lượng của nó sẽ cao hơn ví dụ this video will show you cái này có kinh nghiệm tiếng Anh một tí rồi nếu không có kinh nghiệm tiếng Anh thì lên ờ, Google dịch nhiều này à, ờ, Hường cũng không giỏi tiếng Anh mình làm lâu rồi mình sẽ có kinh nghiệm thôi how to drop high blood pressure mình sẽ thấy mình sẽ viết rồi là mình sẽ viết với từ khóa này đi at à, home ừ. many people nào biết lãnh nào để diễn cái từ này vô how to lower pressure at home rồi mình sẽ this help you to Đấy, tạm thời là mình cứ viết bài và đặt câu như thế mình nên viết dài dài ra và lặp lại cái từ khóa của mình tạm thời lưu lại như vậy đi ok đã tối ưu cái ờ, video của mình thêm một chút rồi nếu các bạn xem thì nhớ để lại bình luận và like cái video này nha chia sẻ cái video này đến ờ, một cái nơi nào đấy mà bạn có thể xem lại một cách dễ dàng thay vì là phải lên kênh youtube của mình kiếm lại thì rất là mất thời gian Ok, nhớ xem video tiếp theo.